rồi lời nói đầu tiên xin cho lộc phát tài gửi đến lời chào tất cả anh em đang xem cái video này nha đó về cái video hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho anh em về tài xỉu tài xỉu đó tài xỉu anh em mình ngày xưa chơi là có tan sáu mặt đúng không có tan một mặt ok giờ nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là không có tan báo cho anh em được bốn mặt bốn mặt cho anh em nhớ kỹ nha bốn mặt đó mới ra mới nhất bây giờ hiện nay rồi mình cũng không nói gì dài dòng và nhiều lời nữa mình vào thẳng vấn đề luôn trước tiên á, là khi anh em đi chơi mình sẽ test cho anh em đồ trước rồi mình mới giới thiệu cho nó xong nha đây mình sẽ có một đĩa nè để anh cho anh em xem luôn một nắp nè rồi anh em mình đi chơi á, là sẽ được test qua 500 đây 500 nè nước muối nè và đèn led đó, tại vì mình test nước muối nó hơi lâu anh em mình thông cảm anh em nào mua đồ mình sẽ test màu học còn không là lần đây mình sẽ test cupid anh em luôn nếu có sai mình sẽ để cho anh em góc đôi cho anh em nhớ kỹ nha đó, test cho anh em này nước muối này đèn led và 500 mình sẽ test nè từ từ nè bây giờ là mình sẽ mở đèn led lên test cho anh em trước đây mở đèn led lên sẵn ok giờ đây nè anh em chờ mình tí hơi chói mắt đây mình sẽ gỡ ra đó được cái á, cái này để mình nói sau hai cái báo hai con chip báo đó quan trọng là cái đó đó được chưa đây nè giờ mình sẽ test này đèn led nè mình thả đây hồ của mình nè đó được chưa mở nè đó. anh em đi chơi nó phải trong như thế này nha anh em như thế này mà nó chơi được nè đó gọi là không tan nha anh em nhớ kỹ nha rồi bỏ xuống tiếp theo nè mà mình sẽ thử qua 500 nha anh em này hộp nào có đồ đây mình thả xuống nè một cái bóng móng tay nè một hộp có đồ nè và một hộp không có đồ của mình nè bốn mặt nhưng không tan nha anh em đây mình thả đều xuống luôn được chưa đó giờ nè anh em nhìn kỹ nha đó thấy không anh em thấy không nít cái bịch luôn đúng không rồi mình sẽ bỏ cặp 500 qua bên đây để test cho anh em luôn đây đĩa này nha anh em nắp này ok rồi bước tiếp theo nè khi anh em mình đi chơi ngày xưa mình chỉ có một máy báo thôi nha anh em đó sáu mặt một mặt đó là chỉ có một máy nhưng mà cái bốn mặt này đến tới hai máy báo nha anh em đây mình gỡ ra để cho anh em tại mình quay video từ xa cho nên anh em chỉ coi nó báo đèn thôi chứ đâu biết nó rung như thế nào đúng không mình sẽ để ở trên đây một nè tiếp theo nè hai nè đó và bây giờ mình sẽ bóc hai hộp trong này ra đây hai hộp trong này ra đó hộp nào cũng được hộp bình thường hết nè anh em đó mình thả lẳng vào đây luôn cho anh em cho dễ biết được chưa đây hiện tại trên này nè đó mình sẽ đặt máy lên trên này cho anh em xem nha cho nó dễ đây khi anh em mình đi chơi á, mở máy lên sẽ có một đèn báo ở trong đó đây là mình mở cho để anh em mình quay cái video này nè xem nè khi á, mà máy á, nó một rung hai rung ba rung và bốn rung nó sẽ báo theo nhịp nha anh em báo theo nhịp đây đó, mình để hẳn lên trên đây cho nó dễ đó, anh em nào cũng thấy hết đúng không anh em thấy hết đúng không ok đúng không rồi đây đó mình sẽ để đây rồi giờ nè mình vào việc luôn test cho anh em luôn đó. mình test với anh em là 5 cây nha anh em 5 cây cái đầu tiên nè 1 2 hai rung thì sẽ là gì anh em nhị à, anh em nhìn từ giấy cho mình nhị ok giờ nè rồi nhất nhị ngủ ok đúng không cây thứ hai nè 1 2 3 4 rung 4 rung mà lục này anh em ok lục là anh em đánh lục tài đánh tắt tay cho mình có nhiêu pha bao nhiêu dở ba lục ok không phan tắt tay quá đã đúng không đó rồi tiếp theo nè một hai hai rung nhì nha anh em nhì dở anh em đánh xỉu đi nhì xỉu cái này đen thôi đúng không hai này đen thôi tại mình có hột thôi đúng không ngũ lục thì bỏ đi đen thôi tiếp theo cái tư này anh em rồi hiện tại nó không rung đúng không không rung thì anh em nhìn vào đây cho mình tam cộng tứ đây đây tam và tứ không rung thì anh em mình sẽ khe cho mình đó khe tam và tứ cho mình đánh bình thường đánh nhẹ nhàng thôi nha sao hai tam một ngủ ok chưa tiếp theo nè cây cây cái cái cây cây cuối cùng này một rung hai rung hai rung thì sẽ về nhị nha anh em đó anh em mà đánh nhị xỉu cho mình đó nhị xỉu dở nè đó nhị xỉu cây này là anh em mình vừa tiền đúng không nhị xỉu đó, anh em thấy ba máy báo ờ, chuẩn xác không ok đúng không rồi tiếp sau cái video này anh em có cái lời nào muốn nói thì một á, là comment cho mình hai á, là trực tiếp liên hệ với mình mình sẽ nói hết tất cả về những cái món đồ hiện tại để cho anh em biết được đây, mình để ở đây rồi ngoài ra nhà lọc còn bán tất cả mọi loại đồ để cho anh em chơi tài xỉu nè bầu cua nè sóc đĩa nè bài lá này kể cả những cái bộ game trên mạng nha anh em trên uh, shop play đó android đó anh em đó tất cả mọi loại game luôn nha anh em đó mua lực hoặc là không mua lực đánh hết gì mình cũng làm được hết tất cả mọi loại mình bao cho anh em hết rồi cái mùa dịch này nó cũng ờ, hết rồi thì anh em có gì cứ liên hệ mình theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 mình sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em nha anh em rồi chúc anh em toàn thành công chào tất cả các anh em